Đây là lần đầu tiên mình ra khỏi London và thành phố mình chọn lần này chính là Cambridge. Đặc biệt là trong chuyến đi lần này mình có thêm mấy người bạn đồng hành mới liền. Lần này đi chơi, kế hoạch của bọn mình lên đảo lộn hết cả. Những nơi mình muốn đi, những việc muốn làm đều không làm được hết. Nhưng mà Cambridge vẫn quá xinh đẹp nên mấy chỗ đó cũng không nhằm nhò gì luôn sẽ mất khoảng tầm 2 đến 3 tiếng để có thể đi vòng quanh khắp thành phố và ngắm nghía kiến trúc cổ vô cùng nên thơ của thành phố này. Đặt chân lên Cambridge đã cảm thấy được năng lượng của nơi này. Xung quanh là các trường đại học xịn sò, nhìn các bạn sinh viên mà thấy chữ học giỏi viết trên trán luôn ấy. Mới đây thì mình có đi tham quan hai bảo tàng Đi ở bảo tàng ở Anh mới thấy rõ một thời của đế quốc Nơi mặt trời không bao giờ lặn bởi vì hầu như nếu khi xem sẽ chủ yếu nhận ra rằng bảo tàng ở đây toàn đồ cổ của các quốc gia khác đúng là kiểu từ các quốc gia thuộc địa mà anh đã từng đặt chân tới ấy chắn phải có lý do mà thành phố này lại thu hút du khách tới vậy. Đáng tiếc là không hiểu sao đúng đợt này mình đến, có khi là sinh viên đang có lễ tốt nghiệp hay do hạn chế vì Covid nên mình không thể vào đến những trường đại học có nghiêng. Tuy vậy, đi giữa những con phố của Cambridge cũng đã đủ thể mê hoặc rồi. Cảm giác có không khí trong phim của Harry Potter và mọi thứ đều cổ kính là mình như lạc vào thế kỷ 17-18 gì đó. Và nếu mọi người không biết thì Cambridge là một trong những trường đại học top 5 trên thế giới Thu Thảo rong chơi ca hát nên bị lạc mất các bạn rồi Không thấy các bạn đâu nữa rồi Hơi tiếc một chút vì bọn mình chưa được đi thuyền Bọn mình ra hơi muộn nên tận 4 giờ 45 mới có chuyến thuyền tiếp theo nhưng từ London tới đây chỉ mất có một tiếng thôi Nên chắc mình sẽ quay lại để đi hết tất cả các trường đại học và đi thuyền trên sông cho nó mõ Và không thể không nhắc tới thời tiết ngày hôm đó mình tới Cambridge Đẹp xuất sắc nhưng cũng lạnh không kém mình thích được ngắm nghía, ngó nghiêng những góc phố, nhìn mọi người tận hưởng ngày cuối tuần của họ và những lúc đấy cảm giác thưởng thức cuộc sống có vẻ chậm lại và nhẹ nhàng hơn. Những điểm cuối cùng mình tới thăm ở Cambridge là cây táo rơi vào đầu Newton là khởi nguồn giúp Newton tìm ra và phát triển định luật hấp dẫn và sinh ra môn học mà ai cũng yêu thích chính là môn vật lý đó mình đợi gần tới hoàng hôn thì mình leo lên đỉnh nhà thờ St. Mary. Nhà thờ này được xây vào từ khoảng thế kỷ 15, ngay giữa trung tâm của Cambridge. Lên đến nơi thì cảm giác công sức của mình thật xứng đáng. Từ trên, mình có nhìn thấy cả bốn góc của thành phố, Và lúc mình bước chân xuống dưới đường Đúng lúc đó thì các bạn sinh viên dự lễ tốt nghiệp ùa ra đường Ôm nhau và chụp ảnh với người thân Nhìn một cái là biết các bạn học giỏi ơi là giỏi rồi Tốt nghiệp trường này cơ mà Cambridge đó Và bọn mình tạm biệt thành phố này bằng hai lần chạy cong đít Một lần thì đuổi theo bus và một lần thì chạy cho kịp tàu Rất mệt nhưng mà vui và thực sự là mình mong và chắc chắn là mình sẽ quay lại Cambridge mình rất muốn đi thuyền trên sông nên chắc là hẹn Cambridge vào một ngày không xa nhé Một ngày mùa xuân đẹp trời ấm áp Bye bye Mọi vâng, người follow channel của chị Thảo Taro nhé Mọi <laughs> người follow Instagram của mình nữa nhé <laughs>